về dự hội nghị hôm nay chúng ta gồm các đồng chí một là đồng chí Trần Văn Đản bí thư tri bộ kiêm trưởng ban các mặt trận đồng chí Vũ Bình Minh chủ tịch hội thanh niên xung phong của xã Ai Quang đồng chí Trần Văn Thỉnh chủ tịch hội người cao tuổi xã Ai Quang đề nghị chúng ta cho một tràng pháo tay bài thứ nhất là bài nông thôn ngày mới thì bài này đang là trong cái tiêu chí mà chúng ta phát động cô hú đội được ban ngày xóm chưa đội ban ngày quảng trường chưa đúng tàn thì cao trí các hình là tổ chức xin mời đồng các đại quảng trường xin bây giờ tôi rất phấn khởi đó là tổ chức như thế này mắt nghe như vậy rất hay xin à,